ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái kênh của mình Thì như tiêu đề của video anh em cũng đã biết là hôm nay mình sẽ làm cái gì đúng không? Thì hôm nay mình có một bạn khách mời đó chính là bạn là Phúc uh, Puito đến từ kênh à, Tara ở à, trên màn hình này Đó, các bạn cũng có thể là vào kênh của bạn ấy và ủng hộ bạn ấy nhé Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả và phần bình luận video Ok, các bạn nhớ vào ủng hộ bạn ấy nhé Rồi, thì hôm nay chúng... <laughs> thì hôm nay bọn mình sẽ chơi cái map là Ờ, map uh, Death Swap Rồi, rồi Death Swap của Sido Ok, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nhá Ok Nói chung thì bọn mình mới chơi mới, mới chơi qua một vài lần thôi Nói chung là mới biết qua cách chơi thôi Ờ, để gì đi, từ từ từ, từ. À. để tốc độ 1.5 ấy, à tốc độ easy bình thường rồi. Tốc để tốc độ bình thường Ừ, ok Cái này là ba hiệp này, cái hai này, hai này, hai chọn cái ba hiệp thôi vô hạn đi cho vui nhưng mà vô hạn thì chơi bao giờ chơi nào cờ thích thì thôi ok bây giờ cho đầu trò chơi nhá rồi bây giờ mỗi đứa sẽ đi một hướng này nhưng mà chơi nhưng mà chơi chơi cái cái kiểu mà kiểu gì nhỉ kiểu bắc block lên cao xong nhảy xuống này nó hơi bị nhàm không không không không chơi không chơi kiểu đấy nhá ok không tại như kiểu là tôi không không không nghĩ ra cái bẫy nào nó hay hay ấy ừ, ờ, kiểu mẹ cứ kiểu nhà đứng lên trên cao nhảy xuống đấy nó nó nó hơi bị dễ làm chơi thế thì đấy lắm nên dạ, là thôi làm làm cái khác làm cái khác ok rồi mình sẽ đi chế cái ờ, chế vài cái bàn chế cái bàn chế tạo đó vài cái bàn chế tạo à cho tôi cái mẹ tí thì lỡ mẹ ấn nhầm để chế hẳn ba cái rồi có bàn chế tạo rồi này làm tạo cái cúp đi rồi có đá này mình sẽ lấy tí đá này rồi mình đủ đá này các bạn này à, bây giờ thì à, mình sẽ làm vài công cụ rồi được full bộ luôn này ok mẹ chặt thêm một ít uh, sa mạc một tí thì kiểu chặt thêm kiểu... sa mạc cơ à? hợp lý à, hợp lý hợp lý chặt, <laughs> kiểu chặt thêm một ít à, uh, xương đủ má chơi kiểu nó nó nó nó <laughs> ok Ô, ông đang làm gì vậy nói sao được không kiểu nãy giờ kiểu không không không nghe thấy tiếng còn vâng, tôi cũng có nghe mà ok ok mình nguyên tôi phải đi chặt thêm một ít uh, ờ, gỗ đã rồi để mình xem xung quanh đây xem có cái gì không này các bạn rồi không có gì luôn đó mình sẽ xuống đây để mình làm cái bẫy bên dưới đây các bạn nhé tính ra cái map này mà cho cái buổi tối vào ấy thì mình kiểu mình đi tìm khoái à nhỉ bên bên dưới lòng đất nó cũng có khoái mà ừ nhưng mà <clears throat> kiểu gì nhỉ không nhưng mà nhưng mà để để sáng này nó cũng nó ok hơn tao cũng không biết sao nữa nhưng mà mẹ sáng hay tối thì nó cũng như thế thôi buổi tối buổi tối nó kiểu có nhiều quái chắc là nó dễ chết hơn đúng không cổng mình làm mấy cái chỗ bậy quái ấy, bằng bậy quái ấy. nhưng mà bậy quái thì phải đông chứ mấy con mình vẫn đánh chết được bình thường rồi xong xuống đây không có cái hang luôn này ui ôi dịch chuyển rồi chết rồi tôi đoán phải là tôi sẽ không bao chết đâu ạ nếu không sao ok từ từ đã tôi sao cũng sắp xong rồi tôi, tôi đợi tầm uh, mấy giây nữa chết rồi. rồi làm nốt Ủa chết mẹ rồi ok ok ok ok dịch chuyển ôi phải lìn ơ kiểu nó dịch chuyển không kịp ấy chết mẹ rồi ok ok ok dịch chuyển. ôi máy đến à, <laughs> kiểu nó dịch chuyển không kịp ấy ờ cái gì đấy tối vãi kiểu vãi ui vãi <laughs> lên được không cứu ấy của ông ạ lên được không lên được không lên được chứ kiểu không phải kiểu tôi kiểu cái đấy tôi canh thời không không kịp thời gian gian không đúng lúc đấy còn hẳn mẹ 9 giây nữa mà tôi đã bắt đầu làm rồi thế nó đốt máu kinh quá kiểu mini world nó nó vẫn bị lỗi phiên bản nào kiểu ra nó cũng bị lỗi vãi lìn luôn má méo hiểu không tại vì những những kiểu người ta ra nhanh quá ấy. không thực ra là uh, sau khoảng tầm bốn năm năm gì đấy tôi chơi thì tôi thấy là phiên bản nào ra nó cũng sẽ có phải lỗi một hai lỗi gì đấy ok vừa nãy thì cái ứng dụng quay video của mình nó bị lỗi các bạn đây là mình uh, gì lại hỏi lại dịch chuyển mà trời cái bẫy chưa làm xong ạ à. ôi the fuck comment no no no kêu bắt đầu heo gì đây <laughs> từ từ ở đâu vậy đúng đấy kiểu tối với lìn ừ ớ sao tôi được sao này Ờ, tôi cũng không hiểu sao luôn này, sao trận thứ ba bắt đầu lại dịch trận thành công này. Không không không có ai chết à? Ông ông có chết đâu No. Ông được sao? Không chết, không chết đúng không? Ừ. Ông được sao? Có, có được sao? Kiểu hình như không có ai chết sao? Kiểu mỗi trận là một là người chơi được một sao hay sao? Ờ. À. Nhưng mà cái này ra kiểu vô vậy. Nhưng cái map mà chơi khó chịu thật đấy. Map map này chơi nó kiểu là để xem nào. Cao độ nó cao quá, đào xuống nó khó. Ủa nhưng mà ra kiểu gì vậy? <laughs> ông còn phun độ sáng màn hình lên Coi <coughs> như là tôi còn ít máu vãi ừ, Tôi cũng có gì đâu <laughs> Tôi cũng không ăn gì luôn đấy Đâu nhỉ, ok, thế thì mẹ trận này làm dễ hơn rồi Bây giờ mình không chơi đào kia nữa, mình sẽ đào thẳng xuống các bạn nhé Đào kia mất thời gian đó Rồi, quả hàng này rồi Ở kia mình thấy như có cái lồng spawn cái kìa các bạn kìa Ôi tôi chết mẹ rồi Yeah <laughs> Một phút từng đi ông <laughs> Kiểu Kiểu kiểu kiểu Kiểu bị rơi xuống ấy Ông còn lo nhiều máu <laughs> Lúc ấy tôi còn có muốn mấy máu thôi Đây rồi hàng rồi các bạn này Để xem có kim cương nè Rồi toàn ngọc lục bảo luôn Rồi Mình tiếp tục đào xuống nhá Hy vọng này đậu Đây rồi có vàng này các bạn này Mình hết gỗ luôn rồi Ôi ngọc lục bảo này sắp hết thời gian rồi sao ấy ừ. Ê mà ông ông tăng độ sáng của mini world nó nó có nó có tăng độ sáng trong game không? Ông vào cái phần cá này nó ờ, có, có nó có có tăng độ sáng trong game nhưng mà độ sáng của video thì nó không tăng đâu. Nó có tăng độ sáng của game nhưng mà nó sẽ không tăng độ sáng của video. Có nghĩa ông quay video nhưng mà nó vẫn không sáng lên tí nào. Ừ, không kiểu sáng như nào là sáng mặc định của cái đấy rồi mà. Tôi tăng sáng lên nhưng mà nó chỉ kiểu tăng tăng sáng ở cái màn hình thôi. Ôi, ông chết chắc rồi ông ạ Tôi không biết là tôi sẽ chết hay ông sẽ chết nữa nó nó nó nó Bali <laughs> Tốt Ờ cái gì đấy <laughs> Ông thấy cái gì đấy Ờ sao hai đứa cùng màu chỗ nhở và kiểu tôi cũng không hiểu sao nó sẽ bon ở đây nhưng mà tôi không hiểu sao là mẹ ông à hình như hình như, hình ông hình như tôi chết trước hay sao ấy không vào đây là sao mình biết này nè ừ đúng rồi ông thôi trước bình nguyên à đâu phát đấy ông làm cái gì nhà tôi không để ý xăng cái đấy cái uh, cái gì tên lửa bậy <laughs> tên lửa <laughs> hay ông định đắp mộ cho tôi bậy ờ, xương rồng đâu nhỉ à, đây, đây đây đây kiếm chỗ nào xịn sò tí tại các bạn lúc cái đấy mà cậu tôi nhảy xuống lava ấy, nên là tôi bị thiêu đốt nên là nó chỉ dẫn cho ông là bị thua luôn mà kiểu trong đây nó là sinh tồn nên mình muốn kiếm nguyên liệu mình phải cần nhiều thời gian hơn chứ mình kiếm mỗi 5 phút nó khó ừ <coughs> với lại là chơi chơi chơi chơi chơi cái chơi mà cái mà sinh tồn à cái trốn tìm bản gốc nó nó ok hơn tại vì kiểu mà mình mình chạy mình đi chạy đi trong map ấy xong mình tự đi chế đồ xong mình chỉ cần chỉ cần đánh đánh người kia chết là thắng mà cái đấy nó ừ. xịn giò ừ. nhưng mà cái đấy cái đấy nó chơi nó nó chơi dễ hơn nhưng mà tôi thấy cái đấy là người ta chơi là một người chạy của nó mấy người đuổi cơ mà không cái mà, kiểu mấy người đuổi đấy là kiểu bro các kiểu các kiểu bro vip mẹ nhưng mà mình chơi kiểu mình một người chạy một người đuổi mẹ nó đã nó, nó vẫn chết được mà thì tôi thử chơi một lần rồi một người chạy một người đuổi nó đã đủ chết rồi ôi tôi mẹ tôi sang mẹ rừng trúc luôn rồi này nhưng mà cái đấy là người người đuổi tôi thấy ở trong Minecraft ấy người ta cũng chơi cái kiểu trò đấy nhưng mà người người người chạy được phép chạy à người chạy được phép tấn công mà ờ có được mà đây tôi cũng sang rừng chút này ở đây có đất đỏ này Ui đậu má ông ơi vãi vãi ở vùng đất đất, đất đỏ này <laughs> đất đỏ á không nhưng mà cái đất đỏ cái đấy nó cũng ờ, cũng hiếm nhưng mà cái đấy nó hiếm à cái vùng đất hiếm nhưng mà ông ở ờ, cái gì cả không cái đất đỏ này như kiểu là để để tôi xem đào này xem đề đất khối đất <laughs> cái đất màu cam cam mình thôi không không phải đất đỏ cái đâu à ok ok đất cái kia là cát đất đỏ ấy tôi không biết là nó nó ở làm gì nữa ấy. tôi hôm qua tôi mới vào group tôi mới biết là cái đất đấy nó có có, có người người ta chia sẻ cái cát cái cát màu đỏ đỏ ừ à? đấy cái vùng đất đấy ấy. cái không cái vùng đất đấy nó chỉ có là đặc biệt hơn là nó xuất hiện nhiều gà thôi ừ nhưng gặp cũng long Ê, nhưng mà cái cái vùng đất cam mà tôi thấy là nó có, có hình như là 10 block cái này cả một cái vùng bio luôn có cái 10 block thôi ok ok xịn lãi đầu tiên thấy luôn đã sắp hết uh, phút chưa ra tới 5 phút chưa ra chắc xong rồi thì tôi là tôi tôi ôi, làm xong tôi cũng làm xong gần xong rồi thì cái đầu mà có tình cảm cái đầu má ôi đuôi thật luôn kìa không dạ Má vâng. Thì kia tôi đang chờ Từ khoảng tầm tôi nghĩ là khoảng tầm năm giây nữa thì tôi sẽ làm nó À không, 10 giây đi Ôi chết mẹ rồi Ôi rồi chết rồi Ôi. Ồ, cái đậu Kiểu ờ. ơ Ơ, nó chuyển cho cũ này ui tại căn bản tôi ít máu bác thể tôi tôi cũng biết này mẹ bốn không kiểu bác này sẽ khó phải lìn tôi nghĩ là kiểu lần lần sau hả là do mình nên chơi uh, à, bắt cua hơn ờ à. ờ nhưng mà sao ông tôi không hiểu sao sao ông không được điểm tôi sao không hiểu là tại sao nó không cộng điểm nhé mẹ hư cấu thực sự xem nào từ từ bây bây bây giờ tôi thử đánh đánh đánh đánh ông luôn nhá mẹ xem nếu như mà nếu nếu nếu nếu như mà kết thúc trận là mẹ thua luôn này ok ok ok ờ hả Ơ cái này đánh nó không kết thúc game luôn này Game bị lỗi rồi Cái này là nó phải cài thêm cái tính năng mà đánh người chơi thì nó sẽ kết thúc game À từ solo không Thử solo mẹ gì vỗ với dìu đá không Ok yeah, <laughs> boy. <laughs> đi xuống đây đi xuống đây ok kiểu kiểu một thằng chạy một thằng đuổi à chơi luôn nhá thôi không cần nhảy vào solo luôn chơi tôi luôn, cầm chơi luôn, chơi luôn, luôn. sky block à. <laughs> cho ra không chết mẹ mất rồi mở rồi mở rồi lại lại lại lại đó là trường tính cốc trường trường tịch ớ ờ tôi chết bà luôn rồi ờ là sao sao đấy đây đầu rồi có tiền năng như này cũng được chứ ui con bò là cây xương đồng <laughs> kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu nó ấy quá mẹ gì bố đánh đau đấy ơ à. <laughs> tiễn hỏi chấm là sao ơ à, tôi à đây tôi cũng thua này ờ à, tôi cũng không hiểu tại sao là mẹ nó nó nó nó nó không được cộng điểm luôn này thôi tôi nghĩ là kìa kết thúc video thôi ừ nó là kiểu nó lỗi rồi tao bắt lấy đâu ra quả bóng bóng nước ấy ừ, ông đập ở trong cái bình ấy Vâng, con chơi với tí mà mẹ ạ dạ. <laughs> Rồi, rồi, rồi Thì ok, clip của mình cũng xin kết thúc ở đây nhá Nếu bạn thấy hay thì ờ, nhớ là để lại cho mình like đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực làm những video tiếp theo nhá Và đừng quên là cho các bạn biết à các bạn cho mình biết là video này mình làm có hay không để mình còn tiếp tục những à, video tiếp theo các bạn nhá rồi và đừng quên là qua kênh của okay. bạn là bên cạnh mình đây đó, mình để link ở dưới phần mô tả video và bình luận video nhá ok hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo bye bye bye, bye. tạm biệt nè ok anh em mình sẽ giao lưu đây <laughs> ok